Để giúp trẻ hiểu về khuôn mẫu, bạn có thể sử dụng các vật liệu tự nhiên. Bạn có thể đặt các đồ vật trước mặt trẻ theo khuôn mẫu lặp đi lặp lại, chẳng hạn như nhành cây, chiếc lá, nhành cây, chiếc lá, nhành cây. Sau đó, bạn có thể hỏi, cái gì tiếp theo? Và trẻ có thể đặt một chiếc lá bạn có thể thử dùng những đồ vật khác, ví dụ như chiếc lá, hòn đá, chiếc lá, hòn đá, chiếc lá. Hoặc hòn đá, nhành cây, hòn đá, nhành cây. Học về các khuôn mẫu giúp trẻ phát triển khả năng dự đoán